hãy vui tươi tâm hồn vô tư mà sống dù đời nhiều ngang trái sầu lo để làm chi xin chớ hơn thua đừng bận tâm chuyện thiệt hơn xin chớ vương mang ân tình quý hơn tiền nhiều ai cũng ganh đua chuyện được thua đời mệt lắm người này thì tay trắng người kia cũng vậy thôi ngờ tiếc nuối kể đời nhiều ngang trái còn ta cứ cười vui